Ờ, thưa các bạn là để tiếp tục và ờ, chăm hướng dẫn chăm sóc cái mô hình mít à, siêu sớm dùng phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang thì ngày hôm nay công ty của chúng tôi có đến đây để à, hướng dẫn à, cho gia đình ông Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nam cho mô hình Nguyễn Đình Nam là cái túi 300 g này để pha với tỷ lệ là 60 lít nước và với cây mít như thế này thì chúng tôi hướng dẫn là à, phun cho khoảng độ tầm à, 10 cây 10 đến 15 cây các bạn nhé đấy và à, với ờ, cái mít như thế này thì ta thực hiện là cứ mỗi tháng ta bơm một lần và sau đây thì bà thực hiện đi vâng bà sẽ tư phân điện phần hướng dẫn sử dụng và sau khi túi phân mà cắt ra thì có màu xanh rất đẹp như này các bạn đây, đây ạ màu xanh rất đẹp này và sau đây chúng tôi hướng dẫn là một túi phân này à, một túi phân 300g pha với 60 lít nước tức là 3 bình mỗi bình 20 lít và thực hiện là trên 15 à, cây à, mít được à, năm tuổi vâng, đây, sau khi đổ túi phân ra đây thì bà đổ nước đầy một cái này đấy đổ đầy cái đó xong người ta chia đều ra và tại sao ta lại không chia khô mà ta chia nước thì thưa các bạn là chia nước nó đều hơn ạ đấy và với cái bình 16 lít này thì ta phải cho 4 bình bạn nhé vâng cho 4 bình thì bây giờ là vâng chị khoáng lên đi ạ khoáng lên đi xong thì chị đổ đổ lửa cái đổ 1 phần tư của cái xô này cái cho vào một bình chia làm bốn vâng chia làm bốn nhé một cái xô nhỏ này thì ta sẽ chia làm bốn bình như thế này mỗi bình là 16 lít đấy và ta sẽ phun cho là um, 60 lít này bốn bình này thì nó bằng là 60 lít thì ta sẽ phun cho là 15 cây và cứ một tháng ta thực hiện một lần một tháng thực hiện một lần là cây là quả đẹp mượt vâng quả đẹp nó sẽ mượt quả và ở đây thì à, thưa à, các bạn là trước đây chúng tôi đã hướng dẫn bà con là à, chúng tôi đã hướng dẫn ra đình mô hình gia đình là bón mỗi một gốc là 5 lạng phân silic cái loại túi 5 cân cho một gốc rồi thế và thêm một chút nữa đi Ui, được rồi đấy còn chỗ này tí nữa ta sẽ thực hiện trên ba bình này nhé Và đây thì um, mỗi um, khi mà bón nốt thì mình ờ, chị cho đầy vào chị cho đầy đầy thêm tí nữa thì nó mới đủ lượng cho thêm chút ở đây chúng tôi nhận xét cảm quan là cái mít mà sau khi bón một túi 5 ờ, cân à? Vâng, mỗi một gốc ta, ta bón 5 ờ, nặng phân silic cái loại 5 cân đấy Thì chúng tôi nhận xét cái cảm quan cái lá của nó rất đẹp các bạn này Đấy, cái lá của nó rất đẹp như này Đây ạ bạn này lá rất dày trước đây là um, lá nó bị xoăn nhưng mà từ khi mà bón năm nặng cái loại 5 cân thì lá nó dày như này lá nó dày nó đẹp này không còn tình trạng xoăn nữa các bạn nhé đấy và sau khi mà đã đổ đầy bình thì um, bây giờ chị phun điện chị phun đều trên các tán lá và có thể phun trực tiếp vào quả đứng ở phía bên này là không làm sao vâng không làm sao ạ đứng ở phía bên này không gió bắc nó sẽ bay nước phân vào đấy phun từ đây ở đây là chúng tôi hướng dẫn là làm mô hình trên hai luống với diện tích là 20 với tổng số cây là 20 cây và số còn lại thì là để làm đối chứng bạn nhé rồi đây là mới trồng được có năm hả? Vâng, mới trồng được 25. 25 cho nên là chưa được chưa đầy 25 hả? À, tháng 2 được đầy 25. Ở đây là nhà mình để tham quá bởi vì mít mới năm tuổi mà mình để phun đấm điện chưa chưa chưa được chưa được chị. Bơm lại đi ạ. Bơm lại được à? Vâng. Bơm lại đi. Và bơm cả phần gốc nữa cũng được. Chân đấm bìa chân thân lá mà. Bìa mà chân nhỏ bọn đấy chị. Từ chân cao từ từ chân dư hẳn nó cao. Bơm bơm mạnh này cho cho mạnh vào địa cho nó đẫm địa vào đấy vâng thưa chị cho cả cả vùng quanh đấy vâng thưa chị là chị cảm nhận cái lá sau khi mà bón mỗi gốc năm nặng mà Virginic cái túi 5 cân thì cái lá mít và tổng thể cái mít này như nào chị nhận xét đi ạ bây giờ đang xanh đang xanh đẹp rồi bây giờ đang bén phân là đẹp rồi đẹp hơn mấy cái luống kia không có này à đấy ạ à? Vâng. vâng cái quả của nó thế nào ạ chị thấy quả nó ra thế nào dài mượt rồi Đấy. quả mượt à mới ra này nó nó khác này. Vâng, những cái quả đen như kia là dụng hay là do mình vặt cắt cắt đi. Quả à, đen là cắt đi. Vâng, nó vẫn nhiều quá, vẫn thế này đẻ vẫn là nhiều nhưng mà thôi là bón phân thì mình cứ bón phân thì để nó nhiều nhiều quả tí. Vâng. Này <laughs> này để ít quá. Mỗi một bình đấy chị phun cho 4 cây chị ạ. 4 cây ạ? Vâng. Thế chị cứ bón cứ phun cho nó đậm. Phun thoải mái đi ạ. Cho cả vào thân và lá và quả nhé. Vâng. chìa thế thì nó mới tốt nó hỗ trợ cho là vâng thưa các bạn là khi phun như thế này thì nó sẽ hạn chế những cái à, lấm bệnh ở trên lá nó sẽ hạn chế những cái bệnh như là rộp lá mắt cua trên lá và hạn chế những cái xoăn lá đấy. đấy phun vâng khi phun thì à, các bạn nhớ chĩa vòi phun xuống uh, ngựa, các bạn nhớ ngửa vòi phun uh, xuống phần uh, dưới của lá để cho nước phân được uh, phân tán đều không chỉ trên mặt lá mà cả dưới uh, dưới mặt lá nữa thì nó sẽ hạn chế được những cái cái lâm mốc các bạn nhé và sau khi đã đẫm đìa rồi thì mình chuyển sang cây thứ hai ạ phun cả vào thân cho vào gốc vâng, một tí cho vào gốc một tí ạ đây và phun có thể phun trực tiếp vào quả các bạn ạ thì nó gốc ấy để nó sẽ giúp cho quả nó mượt hơn và nó sẽ giúp cho quả lây hơn vâng. à, thưa bà thì trước đây mà chưa có phân xinic thì bà nhận xét quả nó như nào ạ quả nó không được ống mượt bằng cái thân con này vâng bây giờ mới bón lại đây là ống mượt chưa đấy đấy nhìn đây thấy là quả nó rất mượt các bạn ạ đấy, quả mượt xanh mượt xanh quả mà Bà thấy cái dáng của nó thế nào? Có cân chuẩn không ạ? Đấy, phân này ừ, đấy là cái phân này bây giờ bón đấy trước nó những cái quả xấu nhưng mà bây giờ mờ ra bón cái phân này ra đây. Này xanh mượt này. Đẹp quả dài này. Vâng, quả dài hơn phải không ạ? Quả dài hơn. Vâng. Ở trên cây này thì cũng ờ, ở đây đến là có 7 quả. Có 7 quả nhưng mà mình 7 quả này. nhưng mà còn cắt vội đi này À, vâng. nói trước rằng còn loạt này ra đẹp thì để lại đây. Thế ạ? À? À. Vâng, ở đây là những cái quả kia là không phải dụng các bạn nhé. Mà sai quá chủ vườn về bật bớt đi. Đấy. Và sau khi phun được một tí thì ta sẽ sang đối nhận xét đối chứng nhé. Bà cứ phun đi ạ. Phun được càng đậm đìa càng tốt. Vâng, càng đậm đìa càng tốt. Cả mặt trên mặt dưới của lá. Đấy khi phun thì mình bà con nhớ ngửa cái vòi phun xuống để cho cái cái phân nó vào cái mặt lá sau, mặt lá dưới thì nó sẽ hạn chế được những cái lấm mốc ở trên bề mặt lá, cũng hạn chế được những cái những cái rụp lá mất cua trên lá các bạn. Đây chúng tôi có thể chiếu xa để các bạn nhìn thấy tổng thể những cái cây như thế này. Đấy. đây là một ờ, hàng mít à, ờ, dùng à, ờ, đây là một hàng mít mà chúng tôi trong hai hàng hàng mít này thì chúng tôi đã chọn để làm mô hình trong tổng thể 100 trên cái vườn này là 140 cây. Vâng. Bây giờ mình phun sang tiếp tục sang cây này đi ạ. À, đây. Phun luôn cây này. Cái này ở dưới thì mình vặt bớt đi chị ạ Đây quả, đây nhiều quả quá Những quả ra trước mà nó um, Do là bón phân thường nó xấu thì chị vặt bớt đi Còn những cái quả ra sau mà nó mượt Mà quả nó dài mà dáng nó cân chuẩn ấy Thì chị để lại chị ạ Đây này nó ra sau mượt rồi Vâng, đây cái quả sau này Rất là đẹp các bạn phun thì các bạn nhớ là chĩa vòi phun xuống cả phần gốc cho đất đẫm đi phần gốc như kiểu tưới đổ các bạn nhé phân bón silic kìa phân bón gì ạ phân bón phun vào để cho giữ quả cho đẹp đẹp quả đây chúng tôi có thể chiếu gần cho các bạn thấy này ở đây là hướng dẫn phun trực tiếp vào quả đây quả mới ra đẹp như này các bạn này những quả này là quả do dùng phân Silic phải không ạ? Từ dùng phân Silic phải không chị? Máy máy điện đấy Đây đây lá mít rất đẹp các bạn này.